Dạ, xin chào quý đại lý và quý khách hàng ngày dạ, Hôm nay hàng nhập khẩu Âu lại xin giới thiệu đến quý đại lý quý khách hàng một ờ, cặp dầu gội đầu có thể nói rất là tuyệt vời thế nhưng mà bị ờ, đứt hàng mất ờ, bốn năm tháng nay giờ về được đó là cặp dầu gội gatasi dạ, nhãn hiệu gatasi hàng của Israel sản xuất tại nước thứ ba thì một thùng lớn của nó là có bốn thùng nhỏ mỗi một thùng nhỏ là có 10 chai thì bên trái đây là dầu gội ở bên phải là dầu xả dầu gội có chữ shampoo dầu xả có chữ conditioner conditioner hoặc là rye hoặc là thì đây là một ờ, trong những cặp dầu gội đầu được ờ, đánh giá rất cao trên thị trường có thể một trong những cặp dầu gội đầu tốt nhất trên thị trường hiện nay thế thì ờ, trước đây là hàng nhập khẩu Âu là về được hai hai loại một là cái loại mà cắm sẵn vòi như này có nghĩa là mỗi một chai nó có sẵn vòi như này luôn Đấy. Thế còn loại nữa là vòi rời ở ngoài cái chai này nó có một cái nắp xong có một cái vòi này rời ở ngoài thế lúc nào dùng thì tháo nắp ra cắm vòi vào sau nên là này thì chỉ có một mẫu này thôi là cắm sẵn thế thì à, cặp à, dầu gội này là thứ nhất về hình thức thì rất là đẹp yeah. quá đẹp luôn in chữ nổi để sờ vào đây thì thấy là chữ nổi công nghệ in ấn rất là tiện chiết xuất ở đây là chiết xuất từ collagen và keratin thì đằng sau này thì cũng có dịch cái tiếng Việt một cách ờ, sơ khởi để quý vị xem tuy nhiên là ở à, cái phần tiếng Anh thì nó chi tiết hơn thì cái cặp dầu gội này nó có cái đặc điểm hay ở cái gì yeah. Dạ, hay ở cái gì thứ nhất là về cái thì quý vị nhìn ở đây nó là cái dầu gội này có chữ collagen và keratin thì hiện nay trên thị trường ở Việt Nam có rất nhiều cái dầu gội collagen và cũng keratin tương tự như thế này xuất xứ từ rất nhiều vùng miền khác nhau nhiều đất nước khác nhau thì cái dầu gội collagen này thì collagen để hiểu nó là một cái dạng protein thì có tác dụng trẻ hóa nuôi dưỡng cái mái tóc từ sâu bên trong thế thì cái việc bổ sung collagen cho tóc thì nó là một cái giải pháp rất là quan trọng để giúp cho chúng ta có là cái mái tóc mềm mượt và chắc khỏe tự nhiên yeah. thì đấy là cái phần collagen còn keratin keratin thì hiểu một cách ngắn gọn sừng giống như là cái móng tay này đấy, móng tay nó là một dạng nó là nó gọi là keratin Yeah. thì nó là một lớp sừng cấu tạo nên, nên cái móng tay và tóc thế nên là có thể nói là ở tóc hạn thì cái cái cái, collagen, cái keratin này nó chiếm tới 7 phần trăm tóc là sừng mà yeah. thì nó là một loại protein có tác dụng bảo vệ cho tóc khỏi hư tổn thì giúp cho tóc chắc khỏe và tạo tạo cái cái vẻ đẹp cho mái tóc mái tóc mà có keratin đầy đủ ấy, thì nó sẽ khỏe mạnh cải thiện những vấn đề như là nó chống rụng gãy này rồi là chống tổn thương này đặc biệt là những người mà những chị em hiện nay là cả gì cuốn cuốn sấy gội nhuộm rất nhiều có những chị em ngày nào cũng cũng sấy tóc luôn nên là dễ bị tổn thương liên quan đến đến đến ờ, nhiệt độ này nhiều hóa chất thì cái việc bổ sung keratin rất là cần thiết thì tôi xin lược dịch ở đây ờ, mặt trước mặt sau thì chắc quý vị cũng nhiều người cũng giỏi tiếng Anh cả cũng xin lược dịch nha đây là dầu bộ collagen và keratin này đây là dầu gội này đây là dầu xả này đấy conditioner và xả này đây là dầu gội này thì quý vị có thể nhìn trên này thì xin lược dịch thì tiếng Anh không xuất sắc nên nếu có có có dịch mà không được hay quý vị thông cảm dạ. thì, thì đây là, là áp dụng cái công nghệ công nghệ này là công nghệ ờ, thoát hơi là máy hơi đấy, đấy. và thẩm thấu cái collagen tích cực bù ẩm collagen và, và keratin ba cái dòng dưới này là đây là chắc đây là cái thành gọi là cái công dụng chính của cái dầu gội này thứ nhất là có tác dụng chống oxy hóa rất là tuyệt vời dạ. yeah. thì chống oxy hóa là gì thì quý vị có thể thể thể, thể xem yeah. thì trong này là nó cái hoạt chất đằng sau này thì nó có cái tác dụng là chống oxy hóa cái vị ở trong này là nó có cái cái cái, cái chất nữa là chất chất kiềm loại bỏ cái dư lượng yeah. một là cái alkali và hai là cái cái peroxide yeah. thì đó là một cái cái chất được sử dụng làm oxy hóa mà chúng ta hay gọi là tẩy trắng ấy. hay là ví dụ như là cái cái cái uh, hydrogen peroxide chẳng hạn thì nó chính là một cái chất oxy hóa mà chúng ta vẫn gọi là oxy già đấy yeah. thì nó là trong cái Ờ, làm tóc thì nó sử dụng ờ, ví dụ như trong uh, sinh hoạt đời thường thì người ta dùng làm tẩy trắng thế còn lại là là, là trong những cái chất mà quý vị ra mà uống sấy gội nhuộm ấy, và đặc biệt là nhuộm tóc ấy, thì trong nhuộm tóc nó luôn luôn nó có cái chất gọi là peroxide nó là một chất oxy hóa Đấy. thì nó giúp vào là để cho làm tóc có thể nói là uh, lên màu này rồi uh, tạo độ xoăn vân vân yeah. thì khi mà sử dụng nhiều thì nó cũng cũng cũng có những cái rủi ro nhất định của nó thì người ta kết hợp cái peroxide này với một cái, cái chất oxy hóa là gọi là hai hydrogen peroxide này gọi hydrogen đấy mà chúng ta hay gọi oxy già đấy thì cái chất oxy hóa này nó cũng được có tác dụng giống như thuốc kháng khuẩn có tác dụng là sạch da đầu ngăn nấm nứa. yeah. Dạ. <coughs> thì đấy là cái cái cái cái, cái dòng thứ nhất yeah. Dạ, là tác dụng chống oxy hóa tuyệt vời là cái dòng thứ hai này diplycescap là cái làm sạch sâu cho tóc và da đầu Rồi cái dòng thứ ba là cái bảo vệ phục hồi và tái tạo độ bóng cho tóc vừa tái tạo độ bóng cho tóc thì đây là cái, cái phần của dầu gội thì đây là cái công dụng của nó thì còn đối với dầu xả thì xem thế nào nào dầu xả thì à, các phần kia thì cũng tương tự à, hai cái dòng đầu thì cũng tương tự thôi dầu xả này là chiết xuất từ collagen và keratin này Đấy, cái công nghệ làm may hơi thẩm thấu collagen tích cực bù ẩm cho collagen và keratin này Đấy, thế là ba cái ba cái dòng về công dụng của cái dầu xả Đấy. thì thứ nhất là kiểm soát kiểm soát tóc uh, gọi là tóc tóc bị bị, bị yếu bị xoăn đấy và trẻ ngọn yeah, speed là là dạng dạng trẻ ngọn yeah. thứ hai nữa là cho mái tóc này là bóng này đấy và và mượt yeah, smooth là mượt này yeah cho mái tóc ờ, bóng và mượt thứ ba nữa là bảo vệ phục hồi và tái tạo cái độ bóng cho tóc đây là ba cái công dụng chính của của dầu xả thế thì cái này là sản phẩm này là có hai cái free là free paraben đấy và một cái free nữa là cái chất này thì tôi cũng chưa được, được, được rõ lắm nhưng mà paraben là một chất cấm trong trong trong hóa mỹ phẩm sử dụng vì khi sử dụng thì tiếp xúc nhiều các bạn có thể dẫn đến ung thư đây là mặt trước của sản phẩm này đây là mặt sau này